đời còn nhiều phong ba Dẫu khó khăn tôi cũng mỉm cười Không than cũng chẳng trách móc Màn đêm buông tâm tư nhiều hoài mong Xuân qua rồi lại đông sáng Cứ thế trôi đi bao năm tôi xa nhà Mùa rồi lại làm tôi thấy nhớ nhìn dòng người sắm sữa vui cười tôi đây giờ mình lang thang cũng sắp hết năm hai chín tết tôi về quanh năm dòng mưa dài nắng rồi thì thành chắc có lẽ tôi về